Chẳng có bình yên nào không xót xa Chẳng có nỗi đau nào không chót quá Tuyết và mùa đông chẳng thứ nào là lạnh nhất Vì đôi tay của em đã dành mất Và để anh là ly cà phê chắc đắng và đen nâu như em quá đổ ngọt ngào anh nào quen đâu ta chưa từng hòa quyện Chỉ là chen nhau anh lại hoang mộng Em là cả thế giới ngoài hộp kính Nhưng anh quen cô đơn và một mình anh là dây đàn em là tình tan anh đắm say nàng nhưng ôm tương tư mình mang em là giấc mơ chưa bao giờ anh mơ thấy em là công nương anh là tùy tùng do giấy đôi ta bên nhau trong một ngày đẹp chiều hưởng nhưng anh là lâu đài cát còn em là chiều cường thiên đường xưa khép nguồn cớ khi dòng sông vừa rủ mình còn nó sầu là buồn hơn khi bài hát xưa cất lên câu ru tình và đó là ngày anh gặp em ngày của những giấc mơ đều vụn vỡ ngày mỗi vật đều nhẹ ra mỗi đêm ngày mỗi thứ trong anh đều chắc chở Xuân Quỳnh chỉ làm thơ mà không hát Vì sóng bắt nguồn từ lòng anh hết cơn bão này đến cơn giông khác Tràn về từ đông bắc yêu em anh không chắc Vì tình anh là một con quái thú anh phải nhốt sau những song sắc Để anh nói không thích em, không yêu em, không thương em Để anh vô tình vô hình như giọt nước còn trong vắt Nắng giờ thì